Sikap ang malang iman Nga isyen Yang để Nanan ang mayang we inigan Akat nga nang Beregane Shigon shimse dahangami Ahang shi Go we madam 就是为去找下一撒ang pan chân như yêu chi nè pa chơi rê nông ở xứ là mê chân ang pan where up pe chi nè a con cơ ro tập quê xa xa ya tư yo quê để ra gần em 就没影。 有神为啥呢？他的 gap 安不浪一。